Buổi sáng, ông đến thăm binh sĩ đang chiến đấu, bảo vệ một thành phố đang bị quân Nga tấn công hàng ngày. Sau đó, ông đi hơn 400 cây số theo đường bộ tới một phi trường ở Ba Lan gần biên giới, rồi bay 11 tiếng đến căn cứ Andrews ở thủ đô Mỹ. Từ ngày Ukraine bị Nga xâm lăng, ông chưa đi thăm thủ đô của một nước nào trong khối NATO, dù việc này lại dễ dàng, đơn giản hơn rất nhiều. Zelensky cho biết Mỹ sẽ không viện trợ tất cả những thứ vũ khí mà Ukraine yêu cầu vì ông Joe Biden không muốn để Vladimir Putin có một cớ để mở rộng cuộc chiến. Khỏi NATO không muốn một cuộc chiến tranh trực tiếp với Nga, ông Zelensky nói. Họ không muốn thấy Thế chiến thứ ba bùng nổ. Tổng thống Biden cũng nghĩ như vậy, nhưng ông Zelensky vẫn thấy cần phải thuyết phục Quốc hội Mỹ là cơ quan nắm quyền chi tiền cho Tòa Bạch Ốc. Hình ảnh ông Tổng thống Zelensky bất ngờ thăm chảo lửa Bakhmut hôm 20 tháng 12. Sự kiện ông Zelensky xuất hiện trước các nghị sĩ của cả hai viện quốc hội ở Washington đã là một thông điệp mạnh mẽ. Tháng 11 năm ngoái, Mỹ đã khuyến cáo ông rằng chắc chắn Putin sẽ tấn công và đề nghị kế hoạch giải cứu ông ra khỏi thủ đô Kiev. Các nước châu Âu cũng nghĩ rằng quân Nga sẽ chiếm được Kiev trong vài ngày. Họ biết rằng gián điệp Nga đang thi hành kế hoạch ám sát Zelensky cùng toàn bộ các nhà lãnh đạo Ukraine. Nhưng Zelensky đã can đảm chọn ở lại, thề sống chết cùng thủ đô Kiev và tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng cự. Quân đội và nhân dân Ukraine đã thể hiện được bản lĩnh và quyết tâm của họ. Họ sẽ chiến thắng, họ chỉ cần có thêm vũ khí và rất đáng được giúp. Trước khi ông Zelensky đến, Quốc hội Mỹ đã biểu quyết các ngân sách 1,85 tỷ đô la và 45 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine. Ông Zelensky đã nói với các đại biểu Quốc hội Mỹ bằng ngôn ngữ kinh doanh của người Mỹ. Nhật báo The Wall Street Journal viết ngày 22 tháng 12, giúp Ukraine là một cuộc đầu tư với lợi suất rất cao. Một đạo quân thù địch quan trọng nhất của nước Mỹ đang bị đánh tơi tả mà không một người lính Mỹ nào phải hy sinh. Nước Mỹ giúp cho Ukraine không phải là một việc làm từ thiện. Zelensky không đến Mỹ để xin bố thí. Tờ báo Wall Street vốn là tiếng nói của giới tư bản và có khuynh hướng bảo thủ ở Mỹ. Tờ này đã dẫn lời kinh tế gia Timothy phân tích lợi hại, giúp Ukraine là một cuộc đầu tư ít tốn kém đáng kinh ngạc, thiêu rụi sức mạnh quân sự của nước Nga mà chỉ tốn mấy phần trăm ngân sách ngũ giác đài, tức Bộ Quốc phòng Mỹ. Hình ảnh người hùng Ukraine du thuyết trước Hạ viện Hoa Kỳ và nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Tổng thống Zelensky đã được Tổng thống Biden hứa là sẽ gửi ngay các tên lửa phòng không Patriot, nhưng ông cũng biết rằng Ukraine sẽ không được tặng những thứ mà mình tha thiết nhất, đó là xe thiết giáp, chiến đấu cơ, phản lực và hỏa tiễn tầm xa. Món thứ nhất bị từ chối là các hệ thống hỏa tiễn mang tên ATACMS bắn tầm xa 300 cây số. Thứ nhì là các thiết giáp Abrams và chiến đấu cơ F-16. Muốn sử dụng những món vũ khí này thì quân Ukraine cần được huấn luyện trong nhiều tháng nhưng trở ngại lớn nhất là việc bảo trì các thiết bị này rất phức tạp. Ở Mỹ vẫn phải thuê các nhà thầu tư nhân, vì vậy không thể nào đưa các công nhân đó qua chiến trường Ukraine được. Món thứ ba bị từ chối là các máy bay nhỏ không người lái, drones, loại dùng để tấn công như MQ-1C Grey Eagle và MQ-9 Reaper có khả năng đánh các mục tiêu ở xa hoặc lấy tọa độ để thông tin cho pháo binh. Bộ Quốc phòng Mỹ không muốn gửi cho Ukraine các loại drones này vì sợ nếu bị bắn rơi và lọt vào tay Nga thì sẽ bị khám phá ra nhiều bí mật về kỹ thuật rất quý mà Nga chưa hề biết. Dù Tổng thống Zelensky khẩn khoản yêu cầu, nhưng chính phủ Biden vẫn không cung cấp cho Ukraine ba loại vũ khí tối tầng trên. Ông Zelensky có thể hy vọng trong tương lai Mỹ thay đổi ý kiến nếu quân Nga thay đổi chiến thuật hoặc bắt đầu sử dụng những vũ khí nguy hiểm hơn trong chiến trường Ukraine. Hình ảnh Putin thề sẽ tiêu diệt sạch hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Hoa Kỳ gửi sang giúp Ukraine. Trước đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối cung cấp cho Ukraine dàn tên lửa HIMARS và Patriot. Nhưng khi Nga bắt đầu rút các bộ chỉ huy ra ngoài ở rất xa mặt trận, khiến các đại pháo không thể tấn công, thì Mỹ đã gửi các hệ thống HIMARS với khả năng pháo kích tới mục tiêu xa hàng trăm cây số. Tương tự gần đây, Nga bắn hỏa tiễn tầm xa liên tiếp tấn công hệ thống điện các thành phố của Ukraine, thì Mỹ quyết định gửi qua tên lửa Patriot có thể bắn chặn, phá các hỏa tiễn của Nga. Trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 12, Putin tuyên bố quân đội Nga sẽ có vũ khí chống lại các mũi tên lửa Patriot. Khi giúp khí giới cho Ukraine tự bảo vệ nền độc lập, Mỹ đang giúp tất cả các nước châu Âu chặn đứng mối đe dọa từ Nga. Nếu dân Ukraine mất nước, Putin sẽ có thể tạo áp lực lên các quốc gia khác trước đây từng nằm trong Liên bang Xô Viết. Những nước như Moldova, Georgia hiện đang giúp Ukraine cũng vì mối lo đó và các nước trong vùng Trung Á thì cũng tương tự. Nhưng điều quan trọng nhất khiến Mỹ, Anh, Pháp, Đức phải cùng giúp Ukraine đó chính là cuộc tranh hùng giữa hai hệ thống chính trị. Những nước dân chủ tự do phải đoàn kết chống lại cuộc bành trướng của các chế độ độc tài chuyên chế như Vladimir Putin và Tập Cận Bình. Nếu Ukraine không được bảo vệ nền độc lập thì lịch sử sẽ ghi một tiền lệ, một nước nhỏ bị một nước lớn chiếm gọn bằng sức mạnh quân sự và thế giới không làm gì được. Các nước châu Á sẽ phải kinh hoàng khi thấy Putin gợi ý cho Tập Cận Bình noi gương. Cho nên người Việt Nam phải chọn thái độ trong cuộc chiến Ukraine, không chấp nhận để tiền lệ đó xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin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 Cuộc họp Bộ Chính trị hôm 24 tháng 12 năm 2022 diễn ra gây gắt và đầy kịch tính. Kết quả bỏ phiếu trong Bộ Chính trị đã kết liễu số phận chính trị của cả hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Phạm Bình Minh sẽ thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, thôi đại biểu Quốc hội khóa 15. Vũ Đức Đam sẽ thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Cả hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam sẽ nghỉ việc vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, nghỉ hưu chính thức vào ngày 1 tháng 12 năm 2023. Quy trình tiếp theo sẽ là Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ làm thủ tục trình lên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 xem xét và ra nghị quyết công khai. Dự kiến hội nghị bất thường Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2022. Quốc hội khóa 15 sẽ có kỳ họp bất thường vào sáng ngày 5 tháng 1 năm 2023, ngay trong ngày khai mạc, sẽ làm công tác nhân sự. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết phê chuẩn về việc miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp theo sẽ cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Sau đó, Quốc hội sẽ phê chuẩn các tân Phó Thủ tướng Chính phủ theo tờ trình của Chính phủ. Hình ảnh hai ông Phó Thủ tướng, trái là ông Vũ Đức Đam và phải là ông Phạm Bình Minh. Sau khi hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao bị khởi tố, bắt giam, dư luận trong và ngoài ngành ngoại giao vẫn đồn đoán là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh có thể sẽ thoát qua khe cửa hẹp nhờ vào gia thế và mưu lược Tuy nhiên, phe tấn công quyết tâm kết liễu sự nghiệp chính trị của con trai ông Nguyễn Cơ Thạch trước mùa xuân năm 2023. Họ liên tiếp tung ra đòn phủ đầu với những nhát chém chí mạng. Ngày 14 tháng 4 năm 2022, khởi tố bắt giam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu thư ký của ông Phạm Bình Minh, thời ông Minh làm Bộ trưởng, ngày 27 tháng 9 năm 2022, khởi tố bắt giam ông Nguyễn Quang Linh, đương giữ chức trợ lý Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ngày 21 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 và cá nhân ông Bùi Thanh Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn là đại đệ tử của Phạm Bình Minh khi tổ chức làm công tác nhân sự cho Đại hội 13. Cả hai Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn và Lê Hoài Trung tranh nhau ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và chính Phạm Bình Minh ủng hộ bảo kê cho Bùi Thanh Sơn vượt qua Lê Hoài Trung. Hình ảnh văn bản chưa thể kiểm chứng độ chính xác trong tương lai của hai Phó Thủ tướng Việt Nam được lan truyền trên mạng. Cũng cần nhắc lại, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Phạm Bình Minh giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, phụ trách công tác đối ngoại của nhà nước về đảng ủy ngoài nước. Phạm Bình Minh là con trai út của cố Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Cơ Thạch, tức là Phạm Văn Cương. Ông Minh là Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa từ khóa 10 đến khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị tại hai khóa 12 và 13. Vụ án chuyến bay giải cứu đã lộ nạn hối lộ, tham nhũng cùng những bê bối ở Bộ Ngoại giao hết sức kinh hoàng. Trách nhiệm cao nhất chắc chắn thuộc về Phạm Bình Minh. Mặc dù đến thời điểm này ông Minh vẫn chưa viết đơn xin từ chức, nhưng các chớp bu trong đảng đang ép ông Minh ra đi nếu ông không muốn nhập kho. Hai con trai của ông Phạm Bình Minh là Phạm Bình Anh Phó Vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao và Phạm Bình Nam, công chức tại Văn phòng Chính phủ, đang bị xem như con tin. Nếu như hai ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 là Hoàng Trung Hải cùng Nguyễn Văn Bình hạ cánh an toàn trước Đại hội 13, bảo toàn được sinh mạng cũng như giá trị tài sản, thì chuyến rút lui này của Phạm Bình Minh sẽ khó khăn, gây cấn hơn rất nhiều. Ông Minh muốn ra về sau cuộc lấy phiếu tín nhiệm trong ban chấp hành Trung ương đảng đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư vào năm 2023 nhưng bị từ chối. Lý do đưa ra là anh không còn đủ uy tín phục vụ thì nên viết đơn. Cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng, được quy định tại thông báo 20 ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị. Hình ảnh thông báo 20 khuyến khích cán bộ sai phạm tự xin từ chức một phó thủ tướng khác là ông Vũ Đức Đam cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự như Phạm Bình Minh. Nhưng Vũ Đức Đam cam chịu hơn. Vũ Đức Đam không xuất thân trăm anh thế phiệt như Phạm Bình Minh. Bố của ông Vũ Đức Đam chỉ là một nông dân thứ thiệt. Vì vậy hoạn lộ của ông Đam rất lận đận. Tuy là ủy viên giữ khuyết khóa 10, ủy viên Trung ương đảng khóa 11, 12, 13, nhưng ông Đam vẫn không được vào Bộ Chính trị. Dân chúng thì hả hê, tung hô đốt lò. Đâu hay rằng ở thượng tầng, phe nhóm trong đảng đang mượn gió bẻ măng, truy sát lẫn nhau để giành quyền lực. Người trong cuộc như ông Đam ngán ngẩm, kinh sợ. Hai nhiệm kỳ làm phó thủ tướng, phụ trách văn xã. Về lý thuyết thì phụ trách các bộ như Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Nhưng thực tế, mỗi nơi này đều có một ủy viên trung ương phụ trách, nên ông Đam chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Khổ thân, thực quyền thì không có, khi những nơi này hư hỏng, bê bết, sai phạm, tham nhũng, hối lộ thì cấp trên lại đổ hết vào đầu ông Đam. Ngày 1 tháng 10 năm 2022, 3 ngày sau khi trợ lý Nguyễn Quang Linh bị bắt giam, Vũ Đức Đam đã chính thức gửi đơn cho Bộ Chính trị xin nghỉ việc